chào mọi người. Mọi người có biết là Chi đang ở đâu và đang làm công việc gì không ạ? Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm hóa thân thành một nhân viên đóng gói hàng hóa của Dropy để trực tiếp tìm hiểu và khám phá xem tại sao nơi đây lại được coi là trung tâm xử lý hàng hóa mới nhất và hàng đầu tại Hà Nội. Hãy cùng theo chân Chi nhé! Dropy là nền tảng thương mại điện tử cho sản phẩm tư vấn hoạt động theo mô hình dropshipping. Trung tâm xử lý đơn hàng tại Hà Nội là trung tâm thứ hai của Dropy sau thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích 5.000 m2 với quy mô như hiện nay thì trung tâm đang xử lý hơn 30.000 đơn hàng mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các đối tác của Dropy trên toàn quốc. Tất cả các sản phẩm để được phép và xuất hiện tại trung tâm xử lý đơn hàng của Dropy thì đều phải đảm bảo được rất nhiều những cái tiêu chuẩn xét duyệt ví dụ như là market size thị trường lớn này, khả năng tăng trưởng cao, chất lượng sản phẩm phải đúng như cam kết và đặc biệt là phải có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, ví dụ như là giấy phép sản xuất, giấy phép lưu hành sản phẩm và rất nhiều những tiêu chuẩn khác nữa. À, như vậy mọi người có thể thấy là tất cả những cái sản phẩm mà để được xuất hiện tại nơi đây thì đều được trải qua một cái quy trình xét duyệt rất là cẩn thận, rất là chặt chẽ để đảm bảo được chất lượng, uy tín cũng như toàn bộ giấy phép đầy đủ. Điều này sẽ tạo ra cái sự tin cậy và an tâm rất lớn cho các khách hàng cũng như đối tác kinh doanh online với Dropy. Như mọi người thấy thì những sản phẩm mà chưa được đóng gói thì sẽ được lưu trữ và bảo quản tại kho một cách rất là chặt chẽ. Ở tại đây thì à, có điều hòa để kiểm soát nhiệt độ cũng như là chất lượng của từng sản phẩm ờ, để đảm bảo là nhiệt độ trong cái không gian này luôn luôn ở mức ổn định là 24 độ C. Và như mọi người thấy là mỗi một cái khu vực thì đều được sắp đặt một cái loại hàng hóa riêng, được bảo quản riêng. Ví dụ như những cái loại à, mỹ phẩm này ờ, gồm serum, dưỡng da, nước hoa rồi vitamin thì sẽ luôn luôn phải bảo quán lạnh để đảm bảo được màu sắc công dụng cũng như chất lượng của sản phẩm được à, giữ chọn tối đa. Ngoài ra thì còn có những mặt hàng dễ vỡ như là thủy tinh, chai lọ thì cũng được bảo quản ở một nơi riêng để tránh đổ vỡ. Rồi những mặt hàng tươi hay nông sản cũng như vậy thì có thể thấy là một cái à, quy trình kiểm soát vô cùng chặt chẽ và cẩn thận của Tropy mà chị có thể quan sát được ở đây. Và ngoài ra thì mọi người thấy là uh, cái việc mà sắp xếp các sản phẩm thì cũng đảm bảo cái việc nhập hàng và xuất hàng nó theo một cái trình tự rất là khoa học để tránh cái quá trình mà hàng hóa của chúng ta phải di chuyển quá là cồng cồng cành trong cái quá trình nhập hàng và xuất hàng. Đây là hệ thống kệ cao tầng có công suất lưu trữ lên tới 3.000 pallet. Đây là một cái giải pháp quản lý và lưu trữ kho rất là thông minh của Dropy có thể giúp tối ưu cái không gian kho lên đến 70% và tiết kiệm chi phí đầu tư lên tới 50%. Một điều chi rất là tâm đắc tại trung tâm xử lý đơn hàng của Dropy uh, đó là những cái nguyên liệu cũng như những cái bao bì đóng gói thì được sắp xếp rất là khoa học và hợp lý để có thể giúp uh, kiểm soát tốt uh, dịch hạn cũng như là hạn chế nấm mốc phát triển mọi người có thể thấy là khi mọi thứ được à, xếp đặt rất là ngăn nắp như thế này thì không gian của kho sẽ thông thoáng hơn không khí lưu thông tốt hơn và đảm bảo được chất lượng của sản phẩm và có thể hạn chế được sự à, phát triển của nấm mốc ngoài ra thì khi mà kho thông thoáng à, đi lại thuận tiện hơn thì khi mà cần kiểm soát dịch bệnh thì cái hiệu quả kỹ thuật cũng cao hơn và từ đó thì đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra tại Droppy một trong những cái phương châm của Droppy đó là luôn coi trọng chất lượng của sản phẩm và đảm bảo là sản phẩm khi tới tay khách hàng luôn luôn được giữ trọn vẹn chất lượng và không bị biến chất dù chỉ 1%. Sau một vòng ờ, quan sát và tìm hiểu cặn kẽ thì ờ, Chi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên và trầm trồ với trung tâm xử lý đơn hàng của Dropy. Và đầu khi tới đây thì Chi thấy ờ, đây cũng có vẻ giống như là một cái kho hàng bình thường khác thôi nhưng mà qua quá trình trải nghiệm thì mình đã nhận ra được cái sự đầu tư đầy tâm huyết của Dropy trong việc xử lý, lưu trữ và đóng gói từng đơn hàng nhằm đảm bảo mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng cũng như các đối tác kinh doanh của Dropy từ nãy tới giờ thì Chi cũng à, bắt trước các bạn nhân viên của Droppy để à, học cái cách đóng gói Đây là thành quả <laughs> Mọi người thấy nó cũng không đến nỗi nào đúng không ạ Nhưng mà quả thực là để làm ra được một cái à, thùng hàng như thế này Đóng gói được như thế này Chi mất rất là nhiều thời gian chứ không thể làm nhanh như các bạn được đâu ạ Hàng hóa được lót trong túi khí để chống va đập Túi khí này được làm từ nhựa sinh học, một loại chất liệu không dẫn điện hay dẫn nhiệt và đặc biệt không cho nước và khí thấm qua, có tính đàn hồi cực cao mà trọng lượng lại vô cùng nhẹ. Với ưu điểm kích thước đa dạng, nên có thể đáp ứng chèn lót mọi vị trí, phù hợp với mọi loại hàng hóa khác nhau, thân thiện với môi trường và có khả năng tái sử dụng rất nhiều lần. Đối với những sản phẩm như sữa hay mật ong, ngoài việc lót túi khí vào trong khi đóng gói, thì trước đó những sản phẩm này đã được cuốn xốp 3 lớp để giữ cho sản phẩm không bị hư hỏng do va chạm mạnh trong quá trình vận chuyển tới tay khách hàng. Robby không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng đóng gói ngày một tốt hơn. Bật mí là sắp tới đây, Robby sẽ cho ra mắt một dịch vụ đi kèm vào trong từng hộp hàng, đó là những lá thư cảm ơn được viết tay. Vậy mới nói, để có được một thùng hàng đẹp, nguyên vẹn và chuẩn chỉnh như thế này thì đội ngũ của Droppy đã phải chăm chút tỉ mỉ từng chút một để đem tới sự hài lòng và trải nghiệm mua sắm online tuyệt vời nhất cho khách hàng của mình. Còn các đối tác khi kinh doanh online cùng Dropy thì cũng yên tâm bán hàng và không cần phải tốn công cực nhọc đóng từng gói hàng như thế này mà hàng hóa lại được đảm bảo khi đến tay khách hàng nữa. Một trong những yếu tố quan trọng và cạnh tranh cao của trung tâm xử lý đơn hàng Dropy chính là dịch vụ khách hàng mà đặc trưng nhất là thời gian giao hàng. Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng thì hiện tại Dropy đang áp dụng chiến lược dịch vụ giao hàng nhanh Dropy Flash giao hàng nội thành chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ thôi ạ. Nếu các bạn muốn tham quan trung tâm xử